6 điểm chín cơ sáu mà không cơ sáu người ta cần <laughs> mở ngừa ra ngừa đây sáu chín bích bốn bốn còn <laughs> cần người kìa tự nhiên mới đầu vào dạo đấy đúng không sáu đấy sáu đâu cánh cân sau sáu nóng gà đấy các bạn nóng nhiều mình bốn sáu thiếu gà kìa cái thì phải đấy không cái ờ, cắt cắt cắt đít mình chưa bỏ đúng không ông ông kia ông ngồi sát vào cô kia tí nhá nhấc vai tí đánh hai đầu hai bộ kịch rồi kịch đánh đi cắn thêm triệu bỏ thêm một triệu à bỏ ăn được coi như chưa ăn trước bảy bảy dê bảy dỗ lành đó nó ăn đi đấy dê chị xin làm đừng đen Hàng bé nhỉ Chưa gặp à Bóng gà à. chung năm nhà thì cứ khoảng tầm 7 8 nước đấy thoải mái Căng tay là không Anh cứ căng tay vào xem Cái xà Tầm 500 cả năm à? nó cả. không? Mình không được ẩm chồng này Nhà kia bỏ ẩm chồng này Chồng chồng lươi chồng bài em việc coi nhớ nhiều khi thua cũng ngồi con gì đúng không đó họ ập rồi 100 à 1 triệu cân. triệu ra, không đánh đi bỏ. 1 triệu cân. Cân. Rồi, toàn 1 với 10 này đánh cái đấy. 1 10 em đánh được. Cầm trương. Ờ, là cái bắt đầu đẩy đấy. Thêm 2 triệu. Ủa. Cân. Cân cả. Nhà kia. Nhà kia. Nào không? Cân không anh? Cân nhá. Cân. Cân đánh đuổi ngửa đi lật đi tám tám năm bằng tuần năm thế nhỉ như tưởng đánh đùa ấy nhỉ đừng quá nghĩ với anh dương này không có điểm này đánh tiền giả đánh cấm thì ai biết được có điểm không cái nhà này cân rồi mà ở nhà này thêm mà không biết đánh nào đâu anh thêm đoán cũng không có điểm đâu chỉ tầm năm sáu điểm à. anh cái đôi chạy đúng chưa hai Tập tiền là dọa người đánh như kiểu cho tiền Hỏng hỏng Được Được Có cái, cái gì nữa không? Còn cái gì hơn tiền nữa Cân không em? Cân Ông này cân đánh chắc thì mình cân thôi Cân. Thôi kiếm được ba nhà cân Lật Lật Tám Tám ăn Đến thôi Em thua chết đi Em thua dạ. Nhìn cái nhà này mình tưởng mình được ăn tiền rồi coi Ba nhà bằng nhau Đâu anh buồn sầu gì Dưới đi vệ sinh đã chưa bảo đi Chưa gì đâu Ông kia chơi thay đi Đi chơi đi Đừng mất chân đi dạ. Đang cầu của tôi lại đứng lên Vệ sinh vệ sinh thế Bố hay người yêu ấy à. Làm dạ. gì? Quan tâm được biết rồi à? Đấy, tiền hết nhỉ mình nhặt hết cái chỗ kia thì mình mua nó luôn thì đó làm nhà mà bố nó làm to lắm bố nắm tiền hết nha ừ. ngon đấy chúng con này được đấy mà đi đánh đi đánh bài làm gì dạ. chia tiền nãy mới nhận được ván nãy giờ hôm này đánh hộ đỏ thế để em lên bài không đấy đi lâu thế từ nãy giờ thấy biết rồi nãy đi lâu rồi mấy trăm cân rồi à, một triệu à cân ơi nóng đẹp thế nhỉ bỏ cân mà nhớ đấy cân thêm một triệu ăn hết rồi vào ăn hết vào bỏ thôi ừ. bỏ à? căng quá rồi trời bỏ giá quá thế thôi chết sáu điểm đấy chị ơi cái mày điểm cũng bỏ mày ờ. bỏ bảy anh bỏ trong này mấy điểm ba không xem ui giời đánh đáo rồi hỏng rồi điểm vào phát đánh đáo luôn thật Ê, lào nhào pháo ăn xe à? không không bắt được chi đúng à, gà này đốt lại một một trăm phân nữa đóng gà thế lại đôi quá chưa. Ôi. Chưa. Mấy tiếng? 500 bao rồi. Đấy. Chơi đi. Bốn tiếng. Đúng không? Tiền gọi vào thôi này. Người chưa bán hàng người bán tiền. Gớm thật. Cân triệu à? Cân triệu rồi. Cho xem nào. Cân này. Thêm triệu thôi 2 triệu cân à? 2 triệu cân Đấy Cân 2 triệu Thêm triệu 3 triệu 3 triệu cân à? Ừ. Cân thôi Đánh chưa? Ôi giời bài này đánh gì? Người ta cân Em cái đánh đi nữa Thừa cho một bóng. Suy nghĩ á. Anh chia bài để thử nghĩ nữa Bỏ Bỏ Tôi sẽ bỏ người chết rồi Em, em thích bỏ à bỏ à ừ. mấy triệu cân nhỉ anh sao bỏ chứ ba nhà người ta cân rồi thì cái thêm mấy triệu đấy bỏ rồi đấy đừng có tiếc bàn ba triệu cân đúng rồi gọi vâng. là à, một triệu cân một triệu à một triệu cân quên ông này đánh hai triệu này cân này thêm hai triệu nữa bao nhiêu hai triệu nữa rồi xem như nào hai triệu cân ba Rồi đấy tám điểm chạy lâu rồi không vào nó lộ ra giờ này tám điểm anh ca này khó anh đẩy cân đi cân lắm đẩy đi đẩy thôi còn cân khó cả đấy cân này xem đây ba triệu nữa đó đó bắt bằng được ăn được hết anh ơi cái con này ba triệu Ủa lãi đầy nước thêm ba nữa một cân thôi tiếng này cân mình tạo giò mình cân thì vừa thôi ăn luôn đi gì đến mấy cân được đến năm đến năm à đến năm thì vẫn thứ năm ăn nhá ôi ừ. giời gì á ừ. xong rồi em làm cái gì nữa. này thì đấu Bác sao được người ta thêm ba là quá nhẹ nhàng nó thêm ba nó thêm năm mà không ăn được chào tất cả anh em đang xem clip nhé thì vừa các bạn xem cái clip anh em mình diễn lại với nhau ấy thì mình đã sử dụng cái máy đánh bài này mình đã vào sân chơi và mình giành chiến thắng thì cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh em tường tận những cái đồ chơi để anh em đi chơi bài ná mà anh em chơi cái gì để nó là hiệu quả nhất thì anh em cố gắng anh em nán lại anh em hết xem hết cái video giúp mình thì mình sẽ chỉ ra từng cái một để anh em hiểu hơn về nó thì khi anh em đi chơi những anh em nào dùng đồ nhiều rồi thì anh em có thể hiểu hết về đồ nhưng mà những anh em nào chưa dùng đồ anh em mới chơi anh em va vấp thì anh em chưa hiểu về đồ thì anh em xem cái video này anh em sẽ hiểu thì cái đầu tiên mình muốn nói với anh em những cái sân chơi nào của anh em đi chơi liêng hay ba cây bài cào mà anh em không đưa được bài vào Đấy, anh em không đưa được cái gì vào thì bắt buộc anh em phải lấy cái áo đổi bài này cái áo đổi bài này thì nó đổi bài ở đây các bạn nhìn này đây đó là cái chỗ đổi bài của cái áo đấy thì cái cây bài như này mình sẽ ấn dấu một cây bài vào đây và cái áo này nó sẽ hút bài vào Đấy, và nó chạy bằng pin này các bạn nhìn này đây chạy bằng pin các bạn có thể đánh được cả ngày thoải mái anh em nhé anh em đi chơi anh em đánh được cả ngày thoải mái đấy cái áo này thì các bạn mặc vào các bạn đổi bài ấn vào đây là tự động hút vào các bạn nắp pin vào là nó chạy thôi đấy rất là dễ như thế thì ván bài nào tùy hợp với anh em thì anh em có thể đổi đấy là nói về cái áo cái áo đổi bài thì nó rất là kín máy nó rất là êm cái thứ hai mình muốn giới thiệu đến anh em đó là cái kính áp tròng hai cái dụng cụ này hai cái dụng cụ cuối này các bạn nhìn đây đó là cái máy và cái kính này cái máy và cái kính này thì bắt buộc anh em phải đưa được bài vào đấy thì đây mình thử cho anh em đó là cái kính áp tròng cái kính áp tròng này là kính áp tròng 4D thế hệ đời mới đấy anh em nhìn này kính này mình bảo hành cho anh em một năm nhiều anh em cứ bảo là kính 7D nhưng thực ra nó chỉ là cái kính 4D thôi. anh em cứ tân bốc lên đấy. trong hộp kính này thì khi anh em mua hàng thì nó gồm một cái gắp kính này cái gậy đỡ kính này đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách đeo kính áp tròng luôn khi anh em ở nhà khi anh em ở nhà mình gửi hàng qua bưu điện cho anh em thì một là anh em gắp cái kính này ra đó, anh em gắp cái kính áp tròng này ra anh em đặt thế này anh em đeo vào trong lòng mắt hai là anh em dán vào cái màn hình điện thoại anh em soi vào bài bên mình gửi thì là nó sẽ nhìn rõ nét các con lên luôn tí mình sẽ tiếp cho anh em xem đấy và anh em đứng trước gương này anh em đứng trước gương anh em vạch cái mắt ra anh em tự anh em đưa vào anh em lia sang hai bên phát là tự động nó bám vào mắt của anh em đấy rất là đơn giản như thế thôi là anh em đeo được cái kính áp tròng này thì nhiều anh em có hỏi mình là cái kính này sau khi anh em nhìn nó là màu hồng như này thì đeo có lộ không thì xin thưa với anh em nhé đây nó là màu hồng thì khi anh em đeo vào trong lòng mắt của anh em đấy nó sẽ ra màu đen anh em nhé vì cái lòng mắt của mình nó là màu đen cái kính thì nó sẽ không là màu hồng nữa đấy chỉ nhìn qua màn hình điện thoại là màu hồng này thôi của anh em đeo vào trong là mắt hoàn toàn xanh chín bình thường hết đấy là cái cách đeo kính ấp tròng giờ mình sẽ test cái kính này cho anh em đấy, những anh em nào sân chơi anh em mới chơi mà anh em chưa có kinh tế anh em chưa đầu tư được cái máy đánh bài thì mình khuyên anh em nên mua cái kính ấp tròng đấy đây là cái kẹp kính thử này và đây là bộ bài ấp tròng anh em nhớ cái này là bắt buộc các bạn phải đi với bài của bên mình anh em mới chơi được đấy anh em nhìn này đấy, con này con bốn anh em này nhét căng này con bốn này anh em này đấy anh em thấy chưa rất là nét anh em nhé anh em đeo kính này vào nhìn nó rất là nét đấy con này con hai này anh em này đấy cho ra nhìn như bình thường này đấy các bạn ở trên cao nhìn xuống đây nhìn được con ca này đấy anh em thấy con ca nét căng lên này con này con bảy này con này con năm này anh em này con này con quy này con này con con quy à con tám này đấy con hai này thì khi anh em đeo cái kính áp tròng này vào và anh em nhớ là phải dùng cái bài của bên mình thì người ta chia bài đến đâu anh em đã nhìn được cái đấy rồi anh em chơi phỏng chơi liêng chơi ba cây đều được bài cao đấy thì là anh em thiếu kinh tế mình khuyên anh em nên sử dụng cái kính áp tròng này thì khi anh em chơi anh em có kinh tế rồi anh em sẽ đầu tư sang cái máy đấy cái máy này thì nó hiệu quả như nào đây là con CVK 900 đời mới này nó có hai dòng một màu đen một màu trắng đấy thì anh em thích chơi màu nào cũng được thì giờ mình sẽ test thử cho anh em chơi anh em chơi liêng bài cào binh sập sám tiến lên miền nam tiến lên miền bắc anh em chơi được hết anh em nhé đấy đây mình sẽ thử cho anh em chế độ chơi liêng này đấy, chơi liêng anh em nhé anh em có thể chơi được chế độ là báo nhà nào lớn nhất này báo cả làng từ lớn đến bé này bỏ lá đi cái lớn bỏ lá đi cái nhỏ đấy anh em đều chơi được hết anh em nhé anh em nhớ là phải dùng cái bài của bên mình và khi đi chơi anh em sẽ đeo tai nghe siêu nhủa vào trong lỗ tai đấy và anh em tắt màn hình đi máy vẫn lắp sim và nghe gọi như bình thường anh em nhé đấy mình sẽ test thử cho anh em đấy anh em thấy chưa đặt bài xa gần máy đều báo hết anh em nhé đấy anh em thấy này xa gần máy đều báo này đấy máy báo mình bỏ đi hai lá thì mình bỏ đi hai lá bài mình đây là bài lớn đây là mình chơi chế độ mình làm cái còn mình chơi làm con thì mình sẽ cài đặt chế độ nằm con đấy 9 điểm là bài lớn nhất anh em nhé mình sẽ thử cho anh em chế độ nằm nằm con trước nằm cái trước xong mình sẽ tiếp sang chế độ nằm con các bạn nhé đặt bài phát máy báo này đấy máy báo mình bỏ đi ba lá anh em này mình bỏ đi ba lá bài mình là bài lớn nhất các bạn chơi bao nhiêu tụ cũng được đấy bài mình 9 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần sử dụng máy bài tai nghe đấy, nó báo về cho anh em rất là kín tiền anh em phủ lên mặt đây và anh em tắt màn hình đi máy vẫn lắp sim nghe gọi như bình thường đấy các bạn thấy máy báo bài rất là nhanh nhé đặt xuống phát là máy báo ngay này đấy, bài của mình 8 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em đấy là cái chế độ làm con còn giờ mình sẽ thử sang chế độ làm cái anh em này sang chế độ làm cái anh em à, làm con máy báo mình bỏ đi 5 lá nhưng mà giờ chia từ nhà này mình là con thôi đấy thì mình sẽ chỉ bỏ đi ba lá rác thôi đó, còn ba lá hai lá đệm ở đây tầm là 5 thì cái bài lớn đây là bài mình đây đó, bài mình là bài lớn nhất ok chưa anh em 8 ừ. điểm là bài lớn nhất đấy nên là các bạn đi chơi các bạn làm con hay các bạn làm cái gì các bạn cũng đều có thể chơi được nên là anh em đi vào sân chơi anh em thấy cái đồ chơi nào nó phù hợp với cái sân chơi của anh em thì là anh em đưa vào sân chơi đấy để anh em chơi đấy rất là hiệu quả anh em nhé 7 mình bỏ đi 5 này hai lá rác đệm ở đây tổng là 7 thì bài lớn nhất của mình là bài này đấy nên là anh em đi chơi anh em cứ đưa vào sân chơi là anh em giành chiến thắng luôn đấy các bạn nhé nhiều sân chơi của anh em là cài rua cơ tiếp bích đấy, anh em chơi chất nào lớn thì mình sẽ cài cho anh em chất đấy giờ mình sẽ thử cho anh em cái chế độ là chơi bài cào nhé chơi bài cào anh em cũng có thể chơi được hết đấy mình chơi bài cào mình sẽ chơi bán cái này mình sẽ báo nhà nào lớn nhất này nhiều anh em hỏi mình là đây anh ơi khi đặt máy này máy nó báo rồi chẳng hạn máy nó báo 4 rồi đấy nhưng khi mình bốc đi này máy nó lại báo anh em biết chưa bốc đi máy nó báo ngay báo nhà số 2 lớn mình sẽ bán cá về bài mình đây là bài lớn đó bài của mình 7 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em đây là chơi bài cào đấy, bài cào thì anh em ở trong nam anh em hay chơi anh em chơi chục tụ 15 tụ anh em đều chơi được hết anh em nhé đấy ba này bốc đi này đấy anh em thấy chưa máy lại báo cho mình nhà số 1 là nhà lớn này anh em này một này đấy bài của mình 6 điểm là bài lớn nhất ok chưa anh em rất là chuẩn xác thì khi anh em đi chơi anh em chỉ cần đưa máy bài tai nghe vào nó sẽ hỗ trợ cho anh em rất là tuyệt đối anh em nhé một này đấy bốn là nhà lớn nhất anh em này bốc bài phát máy nó báo ngay anh em nhé nhà này sẽ là nhà lớn này anh em này 9 điểm ok chưa anh em đấy rất là chuẩn xác thì anh em nào cần cái sản phẩm này hay là anh em cần hưng hải tư vấn thêm cái gì thì anh em cứ alo cho anh hưng hưng sẽ tư vấn để anh em hiểu hơn về những cái sản phẩm này nó có những cái đồ gì để anh em đi chơi anh em gặt hái được cái hiệu quả cao thì anh em cứ alo cho mình chào tất cả anh em cảm ơn anh em đã xem video